Mời các bạn đến với vườn bưởi của nhà ông Giang Văn Châu ở thôn Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Thọ, thành phố Hà Nội. Và trên vườn bưởi hơn 100 cây bưởi đoan hùng. Ngày hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phát Bắc Giang chúng ta chúng tôi hướng dẫn các bạn là cắt cành, tỉa tán trên vườn bưởi xinh đẹp này. Và mời sau đây mời các bạn chúng ta đến với quy trình hướng dẫn cắt cành tỉa tán trên cây bưởi sau thu hoạch các bạn nhé Chào các bạn Để có một vụ bưởi năng suất bội thu Và chất lượng bưởi ngon, thơm, ngọt và được thu trước vụ Thì chúng ta đến với một quy quy trình là hướng dẫn cắt lá tỉa cành tạo tán sau thu hoạch à, Chúng tôi ờ, video này thực hiện trên tại vườn của nhà bác Giang Văn Châu ở thôn thôn 2 Hiếu Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Thọ, thành phố Hà Nội. Phúc Thọ. Phúc Thọ, huyện ờ, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. À. và sau đây à, chúng ta đến với một à, kỹ sư về cắt cành tỉa tán à, Nguyễn Hữu Quang. À, vâng thưa ông là ông thực hiện đi ạ. Và trong quá trình vừa thực hiện thì ông vừa hướng dẫn ông giới thiệu ạ. Vâng. về cắt cành tỉa tán như thế nào để đảm bảo có một cái vụ bưởi bội thu à, năng suất chất lượng cao. Đây nhá, đây thịt tươi bà con đây này. Nói to đi. Canh đây là canh vượt này. Canh à, đây là canh hút chất dinh dưỡng không bao giờ mang quả. Nói to. À. Vâng, đấy. Mà cành này cứ nuôi mãi thì nó hút hết hết hết hết chất những cái cành nhỏ này này thì nó sẽ sẽ sẽ nhỏ lại mà có ra quả nữa đâu không đậu quả. À. Thì tôi xin với bà con. Xin xin vượt. ông nói rõ thêm là tại sao họ đấy là cái là chỉ hút đấy mà không có quả nó nó là nguyên nhân vì vâng, sao ạ vâng, nguyên nhân là cái cành này nó là cành vượt nhận biết thế nào nó là cành vượt là cành cứ mọc thẳng lên đây ờ, là cành vượt mà nó dài này là cành vượt thì không bao giờ nó mang quả à, còn những cành mà nó mọc sang ngang này mới sang ngang này thì bà con nên để À, đấy, là những cành ấy mang ờ, quả đấy những cành sang ngang sang ngang là nên để mọc quả sườn mà vâng. nếu mà cái cành mà nó bé quá bé quá bé thì bà con cắt bỏ còn những cành to thì bà con nên để Đấy, còn những cành vườn này bà con cắt bỏ rồi. Vâng. À, cành à. như thế này các bạn nhé, rất là đẹp. Đấy. Nhưng mà phải cắt bỏ các bạn này. Còn đây. Đấy, vì nó là cành vượt. Nó cành vượt. Còn cành vượt này. Còn à. đây chơi chim tươi bà con nữa. Đây, cành đây cũng không phải là cành vượt. Nhưng mà cành đây nó là cành ba cạnh. Cành ba cạnh. Đấy, đây các ba cạnh đây, tất cả ba cạnh này mà nó Quay gần vào đây nhá. Đây. Đấy. Thì không bao giờ nó mang quả ở đâu. Nên bà con cứ cắt bỏ. Cắt bỏ luôn. Đấy, mà bà con cắt đấy. bà con phải cắt thịt vào đây này thì để cho chỗ này nó niền vâng. bà con không được để đến thừa thừa cái đầu cắt này của nó hai phân ba phân thì nó lại mất hút mất chất dinh dưỡng vâng. mà nó không được niền cái đầu này cho nên bà con cắt sát và để cho niền đấy vâng. đây còn những cành này cũng mọc trong thân này ba cạnh này thì bà con nên đấy. cắt vâng. bỏ này cũng nên cắt bỏ đấy, này cũng nên cắt bỏ đấy. đấy cành ba cạnh này đây các bạn nhìn rõ ba cạnh luôn hình tam giác luôn đấy là nó không tròn mà nó có ba cạnh như này là hình tam giác thì chúng ta đấy. nên cắt bỏ đi đấy còn đây nhá biết là bà con đây tôi nói bà con một lần đây là nữa này còn cái cái cành này là cành mang quả này nó mang quả đây rồi ừ. đấy nó mang mang quả đây rồi nhưng mà nó vẫn cái còn cái cuống này thì còn bà con sẽ này. cắt bỏ cái cái cuống này giáp vào đây đi à. đấy, cắt bỏ đi thì đấy. sang năm chỗ này nó có những cái mắt ngủ này thì nó lại ra hoa tiếp vâng. nó lại có quả đây tiếp còn à. nếu bà con mà không biết các bà con cắt tỉa vào đây thế là cái cái cái cành này mất mang quả suốt đấy, cho nên bà con phải cắt tỉa còn nếu bà con vẫn để hai ba phân này thì chỗ này lại không mang quả à. và à. còn cắt bỏ đi thì nó lại mang quả tiếp à. và nó mang quả suốt Đấy. Vâng. rồi hết cái mắt này của nó thì nó mới hết mang quả thì mình cắt bỏ còn đây nó vẫn còn mắt này mắt này mắt ngủ là nó lại mang quả tiếp Vâng thưa ông Quang là một số ừ. bà con là cứ cành tăm cành nhỏ là bỏ đi Bỏ đi đấy là bà con không biết cho nên mình bỏ đi là mất mất mang quả Vâng Vậy thì um, video này chúng tôi hướng dẫn các bạn là không nên cắt bỏ cành tăm Bé cành quá tăm, thì cắt bỏ thôi Nếu bé quá, cành xấu cành còi thì chúng ta nên bỏ Còn với những cành tăm mà trong nó to mập mạp nó đẹp thì chúng ta lên để để vụ tới nó sẽ ra quả tiếp đây nhá tôi xin thưa với bà con này đây như cái cành này nó cũng không cành vượt nhưng mà nó cũng tít ở đằng ngoài đây thì nó vẫn mang quả được nó không phải ở trong thân đấy à. thì nó vẫn mang quả được tới đây ừ. đây nhá vâng, đây ba cái cành này trong này có một cành này đã ăn thẳng ra này thì nó có ba nhánh bốn nhánh bốn nhánh thì một nhánh dài này là nhánh sinh trưởng vâng. thì suốt đời nó vẫn là sinh trưởng còn ba cái nhánh nhỏ này là ba nhánh là ba nhánh này là, là sinh sản, sinh sản. đấy vâng. thì ba cái nhánh này bà con phải nên để và bà con đừng cắt nếu mà vâng. cành này nó bé quá thì bà con cắt còn nó ba cái này nó đều nhau và trong này nó tròn ngoài này nó ba cạnh vẫn để được thì ba cành này ba cành mang quả vâng. nếu bà con cắt bất thì không bao giờ có quả kể cả à. ngoài đây nó cũng không bao giờ có quả à. suốt vâng. không bao giờ nó có quả đây là đấy, cành sinh trưởng vâng cái đây là sinh trưởng sinh trưởng thì nó dài hơn à. vâng. đấy còn sinh sản thì nó bao giờ nó ngắn nó chỉ 20 đến 25 phân thôi đấy cho nên khuyên bà con nên đừng cắt bỏ thì mang à. quả vâng. năm nay nó mang quả này có thể năm nay nó mang hai quả đấy nhưng sang năm nó lại mang quả này thì cái này hai cành hai cành này nó lại không có nữa nhưng có khi nó lại có nếu nó có mắt ngủ lại có tiếp còn bà con là cắt mất là mất suốt à. Ừ. vâng. Đấy. vậy thì cái với những cành sinh trưởng thì cũng có cành thì cắt bỏ nhưng cũng có cành phải cũng để. Có cành vẫn phải để. Vẫn phải để. Đấy. Để nó giúp cho những cành sinh sản phát triển tốt. Đấy nhá. Còn như như cái cành này là tôi xin thưa bà con này, như cành này nó không có một cái cành nào cành nào mọc trong thân nhưng nếu có thì bà con phải nên nên để cách nhau ra bởi vì nó không à. mang quả đâu vâng. nhưng mà con vẫn phải để để vì sao để vào đây nó có ná này nếu mà Quần nắng này tháng tư tháng năm ờ. này nó mới che cái này ừ. che vào đây ừ. thì nó sẽ không bị dám cái cái vỏ này nó không bị hỏng cái vỏ này hỏng cái vỏ này nó khô, Ừ. nó khô cái ờ. vỏ thì ngoài đây trước sau cái cành này nó sẽ bị hỏng nên bà ừ. con nên phải để một cái, hai cái, ba cái ở đấy để che. Bột, bột sạch. Cái này nó che quả và nó che được cái thân này. Đấy thì nó có quả nó đỡ mình không phải che quả nữa mà nó ừ. che được cả cái thân này không có nó nó sẽ bị hỏng nó nắng vâng. tháng tư tháng năm nó hỏng nó bị khô Đấy, nó khô mất vâng. còn đây một cái này nữa để vai cây cánh đúng không ừ. một cái này nữa đây nhá tôi xin thưa bà con trong một cái cành này không phải cành vượt vẫn là cành mang quả nhưng mà đây nó từ đây ra đây nó là cành sinh trưởng nhưng mà đây nó không có một cái cành nào nó nhánh ra để nó sinh à. sản thì tôi xin với bà con nên cắt ở đây à. đấy ừ. cắt ở đây một là những cái bắt đầy nó sẽ mang quả hai là nó sẽ tỏi mầm năm nay nó không ra ra quả nhưng sang năm nó sẽ ra quả bởi vì không có một cành nào là cành sinh sản à. thì bà con cứ cắt ở đây xong bắt đầu sang năm nó một là ra quả hai là nó sẽ ra bốn năm mầm ở đây thì các bà con lại để đến sang năm nó sẽ ra quả ở đây còn ừ. nếu bà con mà vẫn cứ để thế này Vâng, vẫn để liền như thế ờ. này. Để liên này không bao giờ có quả. Bởi vì nó không có một cành nào sinh sản. Vâng. Tiền sinh trưởng nó cứ dài dài dài dài. Nó cứ dài mãi ra. Gần đây như cái cành vâng. này đây. Cành này đây vừa rồi nó có quả ở đây thì bà con lại cắt đây thì nó lại ra tiếp. Vâng. Đây, mắt này những mắt ngủ để nó lại ra ra quả tiếp rồi đây. Vâng. Đấy, đấy là tôi đấy là bà con phải nên nên để ý. Nên chúng ta phải đấy. lưu ý. Vâng. Tiếp tục Rồi. Còn một cái nữa nhá Còn bà con mà ra vườn ấy mà thấy những cái mầm này này ờ. à. là bà con vặt bỏ đi Vâng tại thời điểm này tại thời điểm này bà con vặt hết ờ, đi sau thu hoạch là chúng ta phải bây giờ là cái đây là hai mấy âm tháng 11 bạn nhỉ 27 hôm nay 27 27 tháng, 27 tháng 11 âm là vẫn chưa để lộc ờ, các bạn chứ bây giờ là lộc đông nhá giờ vẫn là lộc đông thì năm nay lộc xuân là mùng 4 Tết tháng riêng mới là lộc xuân vâng. bây giờ ra lộc là bị sớm các bạn nhé đấy như cái cành này thì bà con cắt bỏ đây đấy như cành này cành này là cành cành cành cành vượt cành vượt, à? vượt nhưng mà nó trong thân đây nó có ở đây nó che hết rồi vâng. mình nên cắt bỏ để vâng. tập trung ra cái cành này nó mang ra ngoài được vâng. đây những cành cành thế này đấy là con cắt bỏ luôn Cái cành tâm này nước tầm tầm bé như thế này bé hơn như thế này đấy như trong này nữa thì bà con cắt bỏ đấy thì bớt lại cái chỗ này để nó đạt tiếp đấy còn những cái cành này không bao giờ có quả đâu đấy còn bà con để nó mất chất dinh dưỡng rồi bà con cắt này bỏ để đấy đấy như cành gần thế này từ ra đây nó không có một cái mắt nào để mắt ngủ để cho nó mang quả bà con cắt đồng bọc à. không có để không bao giờ có nó không có một cái mắt nào tiền mắt ờ. không có vâng. ra đây thì nó lại nhỏ quá <laughs> đấy bà con mà để cho nó mất hút mất dinh dưỡng đây không có ừ. một cái mắt nào mắt mắt chờ để ra vâng. hoa chỉ bà con nên cắt bỏ đấy các bà con cứ nhìn thế ông có thể nói rõ hơn ờ, một chút về cái mắt ngủ để cho bà con ừ, biết là những mắt nào là mắt ngủ và những cái mắt nào là mắt mà không đây tới đây không ra quả đây trong một cái cành này tôi vừa cắt rồi tôi lại để lại đây nhá các bà con nhìn này đây những cái mắt này là không phải mắt ngủ này à. mắt này là mắt nó mang cái mầm ra nó ra mầm rồi mình vặt đi nhưng rồi mà mình vặt bỏ đi rồi nhưng mà à. đây nó không còn cái chỗ nào để nó chờ mầm ngủ nữa à. đấy thì bà con cắt bỏ không có triển vọng gì nữa không có triển vọng đây à. còn cái mắt này là mắt ngủ này đây mắt này mắt ngủ là mắt mang quả này đấy đây. đấy thì bà con nhìn đến đây đấy nó nổi nổi nó nổi lên nó nổi lên như thế này đấy, là mắt ngủ này. các bạn nhé đấy các bạn còn nhìn đấy nó nổi lên là là là cái này nó sẽ ra hoa và ra quả À, đấy, đấy. cái mắt. nếu như bà con mà không biết bà con lại cắt ngay cái đầu cành này thì đương nhiên mất hết mắt ngủ thì tới này nó đây, sẽ như cái cành này này ra ít hoa ít quả hơn đây mắt ngủ đây này đấy, mắt ngủ, mắt đây. ngủ đây. đây đây nó vừa ra nó, đây nó ra đây mình, đây, đây mình là... cắt rồi vâng. đấy cắt rồi bắt bỏ đi vâng. thì sang năm nó lại ra tiếp ở đây à nó lại ra hoa tiếp tức là với những cái cuống mình đã thu hoạch quả rồi đấy. thì mình cắt tịt vào đây vâng. thì để những cái mắt ngủ trong này là nay mai nó sẽ nó lại ra tiếp bật, bật hoa lên hoa ra từ đó nó lại ra quả luôn vâng đấy. Vâng thưa bác Tăng Văn Châu ạ à, Được biết là cái vườn bưởi của bác vào đây nhìn nó rất là đẹp Nó như một khu sinh thái <laughs> Và ừ, đường đi lối lại ờ, rồi thì hệ thống nước ờ, làm rất là hiện đại vâng. Rất là đẹp Chúng tôi rất là ngưỡng mộ về vườn bưởi này vâng. Và À, thưa bác là trong những năm qua thì bác đã dùng phân bón Sinic của công ty Tân Quang thì bác cảm nhận về cái chất lượng bưởi dùng phân Sinic nó như nào? Ừ báo cáo chị là, là tôi mới hai năm nay năm nay vâng. năm thứ hai là vâng. dùng à, phân Sinic của Bắc Giang vâng. thấy là cái chất lượng là so với mỗi khi dùng các phân khác thì là vượt trội nhiều vâng. nói đơn giản nhất là trước mắt là nhìn là thoáng qua quả bưởi là là đứng xa nhìn quả bưởi đã thấy ngon rồi vâng. thì tính chất là quả bưởi nó căng phòng vâng. tròn căng phòng và nó phẳng phiu vâng nó phẳng phiu đúng không vâng nhìn nó bóng mượt phải không vạ mạ đẹp vâng. nhìn thấy cái cái hình thức của nó đã đã thấy ngon rồi vâng à. thế, thế và hai nữa cái chất tôm như cái giống đoan hùng này trước nó chưa dùng phân silic vâng. thì khách cứ họ ăn thì thì họ nói là nó hơi dai tôm vâng. thế từ nước ngoài nay dùng cái phân silic là tôm nó hết dai à. À, vâng thế và cái cái độ ngọt của nó là là nó nó hơn à nó hơn hẳn à nó có cái độ giòn của tôm nữa vâng. À độ giòn của tôm vâng. và cái um, nó có nhiều nước không ạ nhiều tôm nước, nước không ạ vâng, vâng. tôm vâng. nhiều nước nhìn nó, nó, nó ăn thì nước rất nhiều vâng vâng và nó cái về cái độ ngọt của nó thì bác cảm nhận thế nào vâng độ ngọt là so với mọi khi là, là ngọt hơn nhiều vâng vâng, vâng. À, vậy thì um, cũng ờ, rất là cảm ơn bác vâng. và um, cũng mong muốn là ừ, tới đây thì um, tuần bưởi của mình dùng phân Sinic là sẽ đạt được cái năng suất bội thu vâng. và khi mà có năng suất um, bội thu rồi thì bác um, sẽ cho biết để công ty chúng tôi lên quay để um, giới thiệu với bà con vâng. trong ờ, phúc thọ của mình vâng, cũng như là thành phố Hà Nội để biết được cái uh, bưởi chất lượng bưởi Đoan Hùng dùng phân Sinic hiệu quả và ngon như thế nào thì uh, ờ, mọi ờ, cái bạn nếu như các bạn mà muốn đến thăm vườn bưởi thì bác có sẵn sàng đón tiếp không ạ? Dạ có. Vâng, tới đây đấy. Vâng. Vâng. Và bác có thể cho số điện thoại để bà con tiện liên hệ với bác. Vâng. Ờ, qua số điện thoại nào ạ? Vâng. Thì ờ, báo cáo với tất cả ờ, các chị với bà con là ai muốn đến thăm vườn của tôi thì thì số nói luôn cả cái địa chỉ ạ. Vâng. vâng. Tôi là Giang Văn Châu. Vâng. Ở thôn 2, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Vâng. Số điện thoại của tôi là 0912 169 367 vâng. thì rất hân hạnh à, được à, mong muốn bà con đến tham quan và để giúp đỡ tôi trong việc mua bán sau này vâng à, tiện vâng à, vâng. các bạn ơi chúng tôi sẽ đăng kèm số của bác Giang Ngân Châu ở đây để các bạn tiện liên hệ à, có thể đặt mua sỉ mua lẻ và à, bác à, Giang Ngân Châu cũng sẵn sàng ship hàng cho các bạn vâng. và bưởi dùng phân Sinic thì khẳng định với các bạn là chất lượng tuyệt hảo và cũng chính là một cái dòng cũng chính là bưởi sạch bưởi à. Vâng. ngon bưởi à. chất lượng vâng. cao đấy và mọi thắc mắc thì à, các bạn à, hãy à, liên hệ với tôi các bạn nhé um, điện thoại của tôi cũng đã được thông báo ở trong um, trong uh, cái đuôi phần đuôi của video thì các bạn hãy liên hệ và còn những về những kỹ thuật chăm sóc bưởi cũng như là cung ứng phân bón thì liên hệ với ông Nguyễn Hữu Quang chúng tôi cũng cung cấp số điện thoại của ông Nguyễn Hữu Quang ở phần cuối của video và vâng, xin cảm ơn bác. Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng. À, cũng rất là cảm ơn chỗ chị Tân và chỗ anh Quang và chỗ Bắc Châu cho em được cái video để chia sẻ bà con cách à, tỉa tạo tán cho cây bưởi. À, cách rất đặc biệt là, là cái một cái hay khai thác chỗ anh Quang là bạn Quang mình là là cái cái phân, phân biệt cho bà con được cái cái mắt nào nên để, cành nào nên để, cành tăm thì vẫn khai thác nhưng mà tăm bé quá là ta phải cắt và phát hiện được cái cành ờ, cành ờ, ngủ và cành cành phát triển Đấy, có những cành phát triển thì phải để che thân và để sinh sản tiếp cho các cái mắt sau này để cho các còn các cái nào cần để thì để cái nào không để thì là là, là, là, là để rồi thì cảm ơn các à, chỗ bạn Quang và chỗ bắc Tân và chỗ bắc Châu nhé vâng. Đấy, xin chào các bạn cảm à, ơn các bạn đi sau xin chào chào, chào bà con nhé à. à, thưa bà con là để có những vụ bưởi năng suất chất lượng cao thì cái việc cắt cành tạo tán phân khoảng ánh sáng là vô cùng quan trọng nếu như chúng ta không biết ờ, cắt cành tạo tán mà chúng ta cái cành à, sinh sản thì chúng ta lại cắt đi mà cành sinh trưởng chúng ta lại để thì đương nhiên là cây bưởi đó là sẽ bị mất mùa chính vì vậy mà à, chúng ta có những cái lưu ý rất đặc biệt là sau thu hoạch thì chúng ta phải có một cái công đoạn là cắt cành tạo tán phân khoảng ánh sáng và bón phân Sinic kịp thời vụ đúng thời điểm để có được những cái mùa vụ tốt thì à, à, bên công ty của chúng tôi đã làm cái clip này để hướng dẫn bà con một cách rất là chi tiết cụ thể và mọi cái thắc mắc về cắt cành tạo tán rồi thì khoanh vỏ rồi cũng như là một số kỹ thuật về chăm sóc bưởi diễn à, hoặc một số bưởi ví dụ như bưởi đoan hùng hoặc bưởi da xanh vân vân thì bà con hãy liên hệ với ông Nguyễn Hữu Quang với số điện thoại là số điện thoại của tôi là 0908 01 3591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 và mọi những cái chia sẻ của các bạn thì là một cái cổ vũ rất lớn để động viên công ty của chúng tôi làm nhiều video hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa. Và một lần nữa thì xin cảm ơn được bác à, Giang Văn Châu, cảm ơn ông Đức Nhân TV, cảm ơn nghệ sĩ Phi Hùng, cảm ơn ông Nguyễn Hữu Quang và kính chúc à, bác và à, các gia đình đều được mạnh khỏe và đón một cái vụ bưởi được bội thu. Cảm ơn Vâng, cảm ơn bác nhé. Cảm ơn chị Tân và cảm ơn chú nhé. Cảm ơn anh Phi Phi. Cảm